Kính chào quý vị và các bạn, xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin Thành phố Hồ Chí Minh có trên 2.000 ca tử vong, lò thiêu hoạt động 24 trên 24 theo trang thông tin về dịch bệnh của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 6 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh hiện có ít nhất 2.105 ca tử vong vì COVID-19, khiến lò thiêu phải hoạt động hết công suất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng hôm mùng 5 tháng 8 cho hay, các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại thành phố được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, lò thiêu Bình Hưng Hòa và lò đang hoạt động 24 trên 24 giờ. Theo Việt Nam Plus, ông Nguyễn Đình Thắng phủ nhận việc tăng giá hỏa táng và từ chối nhận ca tử vong COVID-19 tại Bình Hưng Hòa. Ông Thắng cho biết thêm, sau khi hỏa táng, cho cốt sẽ được lưu trữ tại điểm lưu trữ của công ty môi trường đô thị, có dán đầy đủ thông tin của người mất, đến khi gia đình có điều kiện nhận cho cốt sẽ giao lại. Nếu người mất thuộc diện hộ nghèo, Ủy ban thành phố sẽ chi ngân sách để hỗ trợ toàn bộ chi phí ở các khâu cho người dân. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngoài ra, Sở Y tế thành phố khẳng định hiện nay chi phí cách ly khám chữa bệnh cho bệnh nhân liên quan COVID-19 và những chi phí khác trong trường hợp có bệnh nhân mất vì COVID-19 được miễn phí hoàn toàn. Số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 100.000. Sáng ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.998 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố lên 100.557 ca, tính từ ngày 27 tháng 4. Về số ca tử vong, cho đến nay trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã ghi nhận 1.508 ca, trong đợt bùng phát này, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 29 tháng 4. Tuy nhiên phải đến đầu tháng 7 thì số ca lây nhiễm mới tăng lên nhanh chóng và mỗi ngày có thêm hơn 1.000 ca mới. Ngày 27 tháng 7, chứng kiến số ca lây nhiễm trong ngày lập đỉnh khi chạm tới con số 6.318 ca. Kể từ đó số ca nhiễm mới giảm dần theo từng ngày. Tính đến ngày mùng 3 tháng 8 thì đã có khoảng 2 triệu người tại thành phố Hồ Chí Minh được tiêm một mũi vaccine và khoảng 70.000 người đã tiêm đủ hai mũi với ba loại vaccine được dùng gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Mới đây, chính quyền thành phố nhận được 1 triệu liều vaccine Sinopharm từ nhà tài trợ tư nhân, dấy lên tranh cãi về việc nên hay không nên sử dụng loại vaccine có xuất xứ từ Trung Quốc này. Bình luận về việc số ca lây nhiễm đã vượt mốc 100.000, bà Trần Phương, một người dân Sài Gòn cho rằng có hai vấn đề dẫn đến tình trạng này. Vấn đề thứ nhất là sự chậm trễ trong việc mua và xin tài trợ vaccine, trong khi đó thì tiền nằm một đống ở đó trong cái quỹ vaccine nhưng không được giải ngân mà lại đem đi gửi tiết kiệm. Đã vậy đến khi bùng dịch ra, thành phố Hồ Chí Minh là điểm nóng, đến bây giờ vẫn là điểm nóng nhất trên toàn quốc – nhưng mà cái sự phân bổ vaccine lại không đồng đều. Rồi thêm cái thông tin vaccine Trung Quốc, cái hiệu quả của nó không được đánh giá cao. Thêm cái tâm lý hàng Trung Quốc xưa nay đều là hàng giỏm, hàng giả. Thực phẩm rau củ Trung Quốc, người ta còn không dám ăn. Bây giờ kêu người ta trích vaccine Trung Quốc vào người thì người ta đâu có dám trích. Vấn đề thứ hai là hệ thống y tế, nhà nước lộ ra rất nhiều điểm yếu kém, nó quá tải. Rất nhiều người không đến được bệnh viện ngay cả những người trong khu vực mình sống, mình biết những gia đình họ bị dính nhưng không đi được. Cho đến trên Facebook, thực ra nếu mà một ngày lướt trong cái nhóm giúp nhau mùa dịch thì sẽ thấy vô vàn lời kêu cứu, gia đình em có người như vậy, bà con em có người như vậy. Thì người dân họ phải tự đứng lên, tự giúp nhau, những cái việc đó rất tốt nhưng mà nó phản ánh một điều rằng thế thì vai trò của nhà cầm quyền ở đâu Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một người dân Sài Gòn khác thì chỉ ra rằng ngoài thất bại trong việc mua và phân bổ vaccine, chính quyền còn không làm được vấn đề an dân. Đối phó với đại dịch, ngoài vấn đề khoa học, nó còn vấn đề an dân nữa. Thực sự trong giai đoạn vừa rồi, người ta không thấy được vấn đề khoa học giải quyết, được cái công việc chống dịch và an dân không giải quyết được cái tinh thần của người dân trong giai đoạn phong tỏa hết sức khó khăn này. Nếu như Sài Gòn có thể kiểm soát được mọi thứ, thì người ta đã không để cho dân chúng phải chạy khỏi Sài Gòn với một số lượng hàng ngàn người như vậy. Thực sự tất cả mọi vấn đề chống dịch ở Việt Nam dựa trên hai chỉ đạo quan trọng nhất đó là chống dịch như chống giặc và thứ hai là đảm bảo sản xuất và chống dịch thành công. Đó là hai chính sách hoàn toàn phá sản trong giai đoạn này. Việt Nam cho đến nay đã thực hiện tiêm chủng cho khoảng 6 triệu người, tuy nhiên trong đó chỉ mới có hơn 700.000 người được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Người khốn cùng trong dịch COVID-19 phải lên mạng xã hội cầu cứu. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang sống trong những ngày được coi là lịch sử chưa từng thấy từ sau năm 1975 do lệnh cấm ra đường để chống dịch – thành phố đông đúc bận rộn nhất cả nước đang vắng bóng người. Các biện pháp cấm cản bị cho mang tính cực đoan, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn đói khổ, phải lên mạng cầu cứu. Càng siết chặt càng toang. Từ cuối tháng 5 cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 5 đợt giãn cách xã hội theo các chỉ thị có mức độ tăng dần. Cụ thể, lần 1 từ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày. Đến ngày 14 tháng 6 tiếp tục chỉ thị 15 lần thứ hai cho đến hết ngày 29 tháng 6. Với chỉ thị này, người dân được yêu cầu phải giữ khoảng cách 2 mét, được tập trung tối đa 10 người, dừng các nơi kinh doanh dịch vụ, chỉ được mở các dịch vụ kinh doanh hàng thiết yếu. Ngày 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp chống dịch bằng chỉ thị 10. Theo đó, thêm các chợ truyền thống buộc phải đóng cửa, xe khách và các phương tiện chở khách phải dừng hoạt động. Đó là đợt giãn cách thứ ba. Lần thứ tư bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, thành phố có nền kinh tế đứng đầu cả nước bắt đầu bước vào những ngày phong tỏa theo chỉ thị 16. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải dừng hoạt động. Người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết, bao gồm mua thực phẩm cấp cứu. Người đi làm phải có giấy giới thiệu của công ty, giấy xét nghiệm âm tính và nhiều loại giấy tờ khác. Cảnh sát giao thông cùng với cán bộ công quyền thường xuyên kiểm tra, xử phạt hành chính những người ra đường không cần thiết. 14 ngày sau đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đồng thời siết chặt thêm các hoạt động đi lại của người dân, đặt lệnh giới nghiêm từ 18 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau, yêu cầu mọi người không được ra khỏi nhà. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 8. Như vậy hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong thời gian giãn cách lần thứ 5 và vào ngày 28 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thông báo có thể sau 1 tháng 8, thành phố phải kéo dài biện pháp giãn cách thêm 1 đến 2 tuần nữa đã gần 2 tháng áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội, phong tỏa, thậm chí là giới nghiêm toàn thành phố, số ca nhiễm mỗi ngày vẫn tăng theo đường dốc đứng, từ 211 ca vào ngày 31 tháng 5 tăng dần đến hơn 6.500 ca vào ngày 27 tháng 7. Qua những lần gia hạn các lệnh giãn cách, những quy định về phòng chống dịch bệnh ngày càng siết chặt đến mức cực đoan, bỏ qua cả quyền và nhu cầu cơ bản của người dân mà số ca nhiễm vẫn không giảm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước. Y tế quá tải, dân thiếu ăn. Hiện nay báo chí nhà nước mỗi ngày đều đưa tin về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, về các chỉ thị, những phát biểu cường điệu của lãnh đạo, Ví dụ như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khi bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố đã yêu cầu người dân phải nghiêm túc chấp hành các quy định chống dịch, phải phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố là một pháo đài chống dịch. Tuyệt nhiên không có bất cứ một thông tin nào về thực trạng người dân nghèo, đói đến mức phải lên mạng xã hội xin thức ăn qua ngày. Cô Phương hiện đang ở một xóm trọ quận 8 chia sẻ với AFA rằng vợ chồng cô đều là lao động phổ thông, vợ bán cà phê cốc trên lề đường, còn chồng là công nhân. Cả hai cùng mất việc từ 2 tháng nay khi thành phố có lệnh giãn cách. Gia đình cô còn có hai con nhỏ, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 15 tháng và một mẹ già mắc bệnh tiểu đường. Suốt thời gian dịch bùng phát không có thu nhập, con không có sữa mà mẹ già cũng không còn thuốc uống. Con nói sợ người ta nghĩ mình lừa gạt, nhưng cùng đường rồi mới phải lên mạng nhờ giúp đỡ. Sau đó cô đã được Mạnh Thường Quân tặng sữa và thực phẩm đủ ăn trong vài ngày. Cái mùa dịch này thì theo lệnh của chính phủ em không được bán, còn chồng em cũng không được đi làm, thành thử ra tụi em mất hết thu nhập, không có tiền để trang trải. Lối xóm ở đây nhiều khi người ta thấy em không có đồ ăn, người ta cũng cho bó rau hoặc miếng thịt để em nấu cho bé. Con em nó toàn ăn cháo gói không hả, sữa cũng không có, cũng tội nghiệp cho con em, không có sữa nó khóc cũng tội nó lắm. Bây giờ em khổ đủ thứ, những gì em nói đều là sự thật. Bây giờ em khổ quá mới cầu cứu mọi người. Em suy nghĩ nhiều lắm mới viết bài đăng lên cầu cứu mọi người giúp đỡ cho em. Chứ không phải em đem mấy đứa nhỏ ra để xin. Về y tế không khó để tìm được nhiều hình ảnh video cho chính người dân đăng trên mạng xã hội, phản ánh thực trạng quá tải, thiếu thốn thiết bị y tế tại các bệnh viện hay khu cách ly, khiến cho nhiều người bệnh trở nặng không được nhập viện. Điển hình là một video được quay trong phòng bệnh điều trị các bệnh nhân COVID, có người đang hấp hối mà không có nhân viên y tế coi sóc, còn có những bệnh nhân qua đời tại nhà mà vẫn chưa đến lượt được nhập viện. Ngoài ra, hàng ngày có rất nhiều người đăng tin trên Facebook nhờ hỗ trợ máy trợ thở, bình oxy y tế hay cả thuốc men để tự chữa trị tại nhà. Những thông tin này cũng không có bất kỳ tờ báo nào mà chính phủ cho là chính thống nói tới. Thậm chí ngày 19 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến các cơ quan đơn vị thuộc Sở Y tế cấm các bệnh viện trực tiếp nhận cứu trợ sau khi có những lời kêu gọi đóng góp. 100% lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ. Cổng thông tin chính phủ vào ngày 27 tháng 7 đưa tin cho biết Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chi ngân sách hỗ trợ cho 284.465 lao động tự do, chiếm 100% tổng số lao động tự do đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 426 tỷ đồng. Tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu hôm 25 tháng 7 rằng trong lần bùng phát dịch bệnh này, người lao động không có giao kết hợp đồng, nhóm lao động tự do được xác định là ảnh hưởng sớm nhất, sâu nhất – vì vậy, chính phủ đã chỉ đạo để thực hiện linh hoạt, phân quyền mạnh cho địa phương để cơ sở giải quyết thật nhanh. Đến nay, trong điều kiện giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ trong 15 ngày, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đến từng nhà, gặp gỡ từng đối tượng, tương đương 100% đối tượng đã được hưởng chính sách. Chị T là một công nhân đang ở khu nhà trọ trên đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, hôm 25 tháng 7 đăng video trên trang cá nhân nói rằng Công nhân tụi em nghỉ việc nay đã một tháng mấy rồi mà không ai cứu trợ hết. Bên chính quyền kêu tụi em ghi tên để phát tiền cho tụi em nhưng không thấy. Chia sẻ thêm với AFA tối ngày 27 tháng 7, chị T cho biết cả dãy nhà trọ gần 14 phòng chưa có một ai được nhà nước cứu trợ cả. Chủ nhà trọ ghi giấy cho công nhân, hôm tới giờ là chưa có nhận được tiền, cả nguyên một dãy trọ chưa có ai nhận được tiền. Nếu đợt này mà cô chủ nhà trọ đòi tiền thì tụi chị phải thiếu lại, chứ không có khả năng để đóng. Tại vì mấy bữa nay cũng không có gì để ăn luôn thì tụi chị mới cầu cứu, mới xin rau để ăn.